thấy bóng người luôn á à. Chi phí, chi phí. Đúng gì ta dạ, dạ, lạ cũng vậy cũng vô đây chụp hình cũng ờ, khen cũng nói nhìn thấy ờ, đẹp ngộ dạ, rồi con cảm ơn chú dạ, cảm ơn chú quỳ đúng dở hơi luôn bức bông bức qua rồi chụp <laughs> à, mấy tháng à, rồi em bốn năm tháng nè à. chú ờ, chú có nói sao không chú không nói nó xây rồi bắt đầu nó về nó nó chỉ nó sẽ bao nhiêu, rẻ hơn bao nhiêu tiền không chú rẻ hơn uh, nhiều cho em yeah. nhưng dạ. mà ốp uh, gạch không chừng mấy chục triệu à còn... cái nào có gục không chú không vỏ không à có gì đâu hết trời quay nè có có có nè coi nè thành công chưa chưa chưa, chưa, hình ổng tiền đâu rồi như cái hàng rào này của gia đình tôi là ý tưởng của ờ, cháu tôi là Minh Hiền á nó mua bán điện thoại trên thành phố á, rồi nó nghĩ ra cái ờ, ý tưởng này nên nó mua vỏ à, điện à, thổi ở trên thành phố rồi nó đưa về đây rồi kêu gia đình à, mướn thợ lại xây nó thiết nó thiết kế ra nó nó chỉ để ốp vỏ điện thổi vô à, làm trong vòng một tháng nếu mà tính tiền công xây với tiền ốp điện mua lưng điện thổi đồ luôn là trên 200 triệu rồi anh Hiền cháu tôi suy nghĩ là sau này để có gan ngàn xây thêm à, căn nhà nữa thì nó bắt đầu nó gom lợi nó thiết kế ra à, cái hàng rào y như vậy nhưng mà làm kiểu khác ai đi ngang đây cũng đứng lại nhìn với à, chụp hình hết người ta khen thôi trời ở đây chỉ có cái, gia đình này làm như vậy thôi chứ ngoài ra không có ai ai mà làm hết đó. nằm nước về à. nhà chú nè <laughs> tại nhà đó Thank you. lạ cũng vậy cũng vô đây chụp hình cũng ờ, khen cũng nói nhìn thấy ờ, đẹp ngộ dạ. rồi con cảm ơn chú dạ, cảm ơn chú quỳ đúng dở hơi luôn bức bông bức qua rồi chụp à, mấy tháng em bốn năm tháng rồi chú chú có nói sao không chú không nói nó xây rồi bắt đầu nó về nó nó chỉ sẽ rẻ hơn bao nhiêu tiền không chú rẻ hơn uh, nhiều chứ em yeah. Dạ. mà ốp uh, gạch không chừng mấy chục triệu à cái này có ruột không chú không vỏ không à. có gì đâu hết trời quay nè có có có này thôi nè thành công chưa chưa chưa, chưa, chưa hình ổng kiện không rồi Thank you. lạ cũng vậy cũng vô đây chụp hình cũng ờ, khen cũng nói nhìn thấy ờ, đẹp ngộ dạ. rồi con cảm ơn chú dạ, cảm ơn chú quỳ đúng dở hơi luôn bức bông bức qua rồi chụp à, mấy tháng em bốn năm tháng rồi chú, chú có nói sao không chú không nói nó xây rồi bắt đầu nó về nó nó chỉ sẽ bao rẻ hơn bao nhiêu tiền không chú rẻ hơn uh, nhiều cho em yeah. nhưng dạ. mà ốp uh, gạch không chừng mấy chục triệu à cái này có ruột không chú không vỏ không à có gì đâu hết trời quay nè có có có này thôi à, thành công chưa chưa chưa, chưa hình ổng kiện đâu rồi